Anh ơi, em nghe đồn có phải bên anh mới về nô lốt 10 nay full bóc hàng chính hãng không anh? Đúng rồi, đồn gì thật ý Đây này, cả đống Đây, đấy Thế... Giá rẻ lắm, chỉ có hơn 7 triệu thôi Đấy, thế, thế lên em xem tí nào Vào đây, vào đây cho xem thích lắm Vào đây Đây cho anh em Đó, nốt 10 like chính hãng full box đó bên mình về rất là nhiều luôn đó anh em nhìn không 128 128 8 toàn là bộ nhớ trong 128 và RAM 8 ghi luôn và đây là những chiếc máy được phân phối chính hãng và hoàn toàn full box nha nhưng mà full box thì không phải máy mới đâu Đấy, không phải máy mới đâu và đây là những chiếc máy qua sử dụng thì uh, nó có thể là một chiếc máy uh, chở hành nó có thể là một chiếc máy um, uh, đổi trả cho trường hợp mà khách hàng người ta mua mà người ta không thích ý, người ta qua người ta lên đời nốt 10 hoặc nốt 10 plus người ta dùng trường hợp người ta nâng đời lên nốt 10 nốt 20 trong cái chương trình thu cũ đổi mới của Samsung ấy hoặc là có thể là những chiếc máy để mua và được chính hãng Samsung đơn vị phân phối của chính hãng Samsung gom về tại tất cả những đại lý của họ và họ có bán ra ngoài uh, cho những đơn vị phân phối như bên mình hoặc là một số cửa hàng khác với cái dạng là máy cũ full box đó phụ kiện thì hoàn toàn chưa sử dụng nhé chút tí chút nữa thì mình sẽ mở cho anh em xem phụ kiện thì hoàn toàn chưa sử dụng nhưng máy đã qua sử dụng rồi và chế độ bảo hành và tất cả thứ anh em hoàn tâm hoàn toàn yên tâm và giá thì tất nhiên là nó rất là rẻ luôn thì giá hiện tại bên mình đang bán bây giờ là đầu tháng 3 của năm 2021 ấy thì với mức giá chỉ có chưa đến 7 triệu rưỡi chưa đến 7 rưỡi nhá có hơn 7 triệu một chút thôi anh em xem chi tiết thì vào website là msm.vn hoặc là chat là facebook msm.vn hoặc là có thể comment dưới video này luôn thì mình sẽ nhắn giá cho anh em biết tại vì là mình không báo giá cụ thể được bởi vì là sao bởi vì thời gian nữa nó xuống xuống xuống xuống mà mình lại báo giá cụ thể cho anh em thì anh em xem lại hiểu lầm lúc đấy mình bán giá cao quá thì sao đúng không bởi vì là hiện tại mình sẽ báo mức giá như vậy để cho anh em vào website anh em xem nhá và bây giờ thì mình sẽ mở hộp thử một chiếc để cho anh em được tường tận biết một chiếc máy chính hãng full box giá rẻ và là thương hiệu nốt này nó sẽ là như thế nào đó thì nốt anh em được biết đấy, nó bao giờ nó cho có bút được trước này đó thì đây là nốt 10 Lite có thể hiểu là nốt 10 thu gọn giá hồi uh, niêm yết ừ, ngày trước ấy, thì mình nhớ không nhầm nó phải trên 10 triệu cơ nó phải trên 10 triệu thời gian mình bán rẻ nhất máy cũ là 9 triệu mấy ấy. mà bây giờ thì uh, ờ, 8 triệu mấy mà bây giờ thì có những chiếc máy mà còn cũ nhưng còn lại full box mà lại còn chính hãng mà mức giá chỉ có hơn 7 triệu mình thấy rất là hấp dẫn nên mình sẽ làm video để giới thiệu và mình sẽ nhập về số lượng rất là nhiều để bán cho anh em thì anh em có thể đến trực tiếp shop để mua và có hỗ trợ góp đầy đủ nhé và có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em nhé đấy thì đây này anh em thể nhìn nhá đây là hoàn toàn là những chiếc hộp chính hãng đây ngay từ phía bên này thì có thể thấy tem uh, à, siêu nhưng mà đã bóc rồi thì một số cửa hàng khác người ta có thể dán siêu lại nhưng bên mình thì không mập mờ bên mình sẽ trả lời rõ ràng anh em biết đây là máy uh, máy cũ và nhiều trường, trường hợp là máy nó đẹp quá người ta sẽ dán siêu lại và người ta bán theo cái dạng kích con nhưng mà đây là máy cũ hoàn toàn mình nói là máy cũ nhá đây anh em có thể nhìn thấy nhá thì thông tin ở trên này nó ghi là chính hãng tem chính hãng này được phân phối bởi công ty Samsung Electronics Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam luôn đấy sản xuất tại Yên Phong Bắc Ninh ấy và số điện thoại này anh em có thể check ở đây đó thì thông tin bên dưới là về điện thoại này thì chúng ta phải biết là đây là sản xuất vào năm 2020 mới năm ngoái thôi và kích thước màn hình là 6,7 inch đó và có bốn cờ và vâng, tất nhiên là cái này không có 5G rồi bởi vì là đây là sản phẩm của năm ngoái không 5G nhá bộ trong là 60 128 g đó với camera là đường sau là ba camera chính 12 12 12 rất là đều đúng không 12 12 12 và camera phụ là 32 mươi đó em nhìn nhá bên trong đấy bên trong hộp này sẽ có máy này thân máy đấy sạc cáp uh, sách sử dụng tai nghe bút cảm ứng uh, ngoài bút ốp lưng dụng cụ lấy sim và lên đẩy nữa đấy có nghĩa là nó sẽ có đầy đủ sạc cáp tai nghe này sẽ có một cái ốp lưng này uh, sẽ có một cái dụng cụ uh, lấy ngoài bút ra mà có ngoài bút để cho anh em thay thế được đó đầy đủ chính hãng nó sẽ là như thế nó sẽ ghi rất là chi tiết và trên này thì có tem của logo của Samsung nhá chính hãng như thế này đó bên dưới thì không có gì cả đúng không đây thì bên này là email nhá những chiếc máy này nó hoàn toàn hộp trùng email hết anh em nhé hộp trùng email và vô quyền mới đó email hiện tại là 944 này anh em mình xem nhá và hiện tại bên mình chỉ về được uh, duy nhất cái màu gọi là cái màu aura brown này thực ra là mình gọi là màu cực quang đi màu uh, ánh ánh như cái đĩa CD ấy đấy bên mình hiện tại duy nhất chỉ về được cái màu thôi ở trên hộp thì chúng ta đã biết là bút sẽ là màu xanh nhá bây giờ mình sẽ mở hộp ra nào đó thì bác sư hết rồi đây một hộp rất là đầy đủ như này đấy, mình sẽ bỏ những chiếc máy này vào bên thì trong cái hộp này này đây nó sẽ vẫn còn y nguyên một cái ốp là hoàn toàn là mới nhá đây ốp hoàn toàn là ốp mới ốp silicon này và trong này sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt luôn đó sẽ rất sử dụng bằng tiếng việt luôn Đây, sổ bảo hành luôn Đấy, thông tin về bảo hành điện tử này thì những sản phẩm này là hiện tại uh, đang hết bảo hành trên hệ thống samsung rồi mình có hỏi samsung thì samsung bỏ hết bảo hành rồi samsung sẽ bán cho mình và bao test cho mình một tháng thế nên anh em là mua thì mình cũng sẽ vẫn bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng hoặc 7 tháng hoặc là có thể cao hơn nếu anh em mua thêm khóa bảo hành vàng nhé anh em hoàn toàn yên tâm đó sẽ sử dụng bằng tiếng việt hết đấy nhá cái máy thì mình đã mở lên và cài một số phần mềm rồi đó, mình sẽ bỏ qua sang một bên mình giới thiệu phụ kiện trước để giới thiệu máy sau cho nó hấp dẫn đúng không đây đấy củ sạc sẽ là củ sạc nhanh tương tự như chuẩn sạc của 27W ờ, chuẩn sạc theo nốt 10 plus hay là nốt 10 ultra đó à nốt 10 plus nốt bình thường quên mất không nốt 10 ultra chỉ có nốt 20 ultra thôi đó sẽ là super fast charging nhá là sạc, sạc nhanh ấy đó chuẩn sạc rất cao chuẩn sạc các đầu taxi này đời mới luôn đó tất nhiên là nó sẽ theo một cái cáp taxi taxi đúng không mình sẽ cáp đây tai nghe này đây là tai nghe nhá mình sẽ giới thiệu cái cáp trước đây nó vâng, sẽ theo một sợi cáp taxi taxi xịn này đó chính hãng này đó sản xuất ở Việt Nam hết đây nó sẽ theo một chiếc nữa là tai nghe thì đây là không phải là tai nghe AKG mà đây là sản phẩm bình thường của Samsung người tai nghe bình thường thôi tai nghe kiểu dạng nhất trong này chứ không phải là AKG nhá nếu là AKG trên hộp này sẽ ghi AKG đó đầy đủ tai nghe nhá và đây là chân 3.5 như nốt 10 hay là nốt 10 Plus ấy thì chúng ta biết là chân Type-C nhưng nốt 10 Line ấy thì nó vẫn giữ chân 3.5 này đó thì đây là chân 3.5 và tai nghe không phải tai nghe AKG nhá dòng cao cấp của Samsung thì nó tặng AKG thôi đó và đây là cái hộp để chúng ta có cái gắt đầu bút và cái, cái đầu bút để thay thế nhá ví dụ in viên ở chưa bóc này đây tất cả phụ kiện hoàn toàn là mới cứng luôn đó có nghĩa là Samsung người ta chỉ xác nhận là cái máy là máy cũ thôi còn phụ kiện hoàn toàn mới cứng đó. có tặng kèm là hai cái đầu bút và một gắp bút này, này đó ok chưa anh thấy phụ kiện đầy đủ chưa đó và bây giờ đến máy nhá đây thì anh em được biết này nhìn cái máy như này liệu là họ đóng siêu lại chúng ta có biết hay không đó bán máy mới chúng ta sẽ không thể biết được đúng không bởi vì nó còn nguyên siêu mã lưng này đây, nguyên siêu viền này đó có nhiều chiếc máy rất đẹp như này chiếc máy nào xây xước thì mình không biết được nhưng mà rất nhiều máy rất đẹp của siêu viền này và tất nhiên rồi nguyên cả siêu mặt luôn đây đó nguyên siêu mặt luôn này đó anh thấy không đây này đó nguyên siêu mặt luôn đó. mới như thế này thì đóng lại thì anh em đâu biết đâu gắn lại mỗi cái ờ, cái tem siêu này thôi cái tem này anh em một đừng bảo không có nhá ở ngoài đầy nhá họ in phát một luôn họ in phát một luôn thế là nhiều khi anh em mua cái lầm tưởng mình mua máy mới nhưng mua phải tính chiếc máy cũ mà theo cái dạng giống như cái dạng chiếc máy này này bên mình nó luôn này bên mình bán máy cũ bên mình không mập mờ bên mình nó rõ anh em như vậy đó còn bây giờ mình sẽ mở lên để cho biết chất lượng của nó như nào nhá đây mình đã mở sẵn rồi mình cài phần mềm rồi đây màn hình rất là đẹp không hề ám biết thế nào luôn đó không hề ám biết thế nào luôn đó em nhìn nhá đó, rất là đẹp luôn này không hề bị ám thế nào luôn em nhìn không đấy nhá kiểm tra bằng bước test này sao tăng không sao tăng này sản phẩm này không có trúng nước thế nên là chúng ta chỉ kiểm tra những cái này thôi đó. và cái sơn nó sẽ không có xe sơn áp suất này sẽ không có cảm biến áp suất này đó tất cả chức năng ở trên này màn hình rất không bị ám này bởi vì Samsung sợ nhất là màn hình bị ám nhưng màn hình trước này không hề bị ám tí nào đó em nhìn nhá rất là xịn Đấy nhá. Mình có một chiếc nó mình hiện tại bây giờ đang dùng một chiếc nốt 10 Plus ở đây. Này. Đấy nhá, mình đang dùng một chiếc nốt 10 Plus ở đây này. Ở đây mình sẽ sẽ để chế độ màn hình sáng nhất đi. Để so sánh hai cái màn với nhau xem nó có thua kéo gì mấy không. Đây. Đó. Đây. Không thua kém gì mấy đâu nếu mà để cùng độ phân giải là Full HD thì đây là chiếc máy nốt 15 độ phân giải chỉ là Full HD thôi không phải 2K như nốt 10 thừa Plus hay nốt 10 thường nhá đó em nhìn này chất lượng của cái màn này đó. không thua kém mấy đâu đúng không đó về kích thước thì nó nhỏ hơn nốt 10 Plus một tí em nhìn nhá nó nhỏ hơn nốt 10 Plus một tí xíu thôi đó nhỏ hơn một tí thôi đó và chắc chắn là to hơn nốt 10 thường rồi đây còn à, cấu tạo thì à, nó không được cao cấp như lớp 10 thường ấy lớp 10 lớp ấy, thì nó sẽ có phím à, hai cái phím nó sẽ nằm ở phía bên này và lồi hơn so với lại cái dạng mà ấy như này đó lồi hơn một chút này đó nhưng sử dụng khá là ok cái viền thì nó sẽ không mỏng bằng đâu không thể nào mỏng bằng được và sẽ không cong cái màn hình này nó sẽ là thẳng khoảng 2.2,5 thôi à, 25 2,5 thôi chứ không cong được như cái màn hình của Note 10 hay nốt 11 này đó nhưng cũng khá là đẹp đấy nhá về cấu hình chi tiết đấy thì uh, chúng ta cùng xem nhé mình sẽ là chỉ sáng màn hình lên nhé đây cấu hình chi tiết mình có cả cái CPU Z này thì sản phẩm này sở hữu CPU là là tám nhân có tên mã là Exynos 9810 đó CPU này cũng rất là cao luôn đó em nhìn CPU rất là xịn nha đây, tiến trình sản xuất là 10 nanomet này Đấy, đó màn hình này độ phân giải là Full HD mật độ điện ảnh là 3, 3, 393 đó ram là 8 g nhá ram là 8 g luôn đấy nhá đó bộ ở trong 128 này cấu hình rất cao đúng không cấu hình này là ngang với một chiếc là ngang một chiếc S10 5G ngang một chiếc gần ngang một chiếc S10 Plus S10 nó là là rất là cao đó đây thì hệ thống chúng ta nhìn thấy này hiện tại bây giờ mình đang update đàn bản mới nhất là vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 Android 11 đó anh em không muốn trải nghiệm Android mới nhất thì mua con này cũng ok đó pin này pin rất là tốt này sức khỏe tốt này đó thế nhá mình có cả các phone info để cùng xem tiếp này bỏ qua này đây thì uh, sản phẩm này được biết là Galaxy Note 10 Lite đua có nghĩa là sử dụng hai sim uh, ngày xuất xưởng ngày 13 tháng 1 của năm 2020 ngày xuất xưởng ngày 31 năm 2020 đó anh em nhá màu sắc ở trên à, phần mềm này nó sẽ báo là màu silver đó đúng màu chưa đấy phần mềm phone full đấy nó báo đầy đủ đấy nha tổng quan như vậy này đây mã này quốc gia là Việt Nam đó chính hãng Việt Nam chưa quốc gia là Việt Nam nha đấy à, Android 11 luôn Android 11 này đó, trên này anh báo được à. RAM 8 gb đó, trên này báo đầy đủ hướng số phết đấy đó bây giờ mình sẽ kiểm tra tân trang xem máy này có phải máy trả lái không nhá đây. nhập số seri của Samsung à số seri thì nằm trên hộp ô oh, không có trên hộp à số series à? hơi bỏ qua đi ấn sao thang không sáu thang rồi có ra số seri rồi yêu cầu là rốt mới xem được à đây số seri đây mình sẽ chụp lại và mình kiểm tra nhá đó, chả gì xem thử sang các phần mềm phone info nó sẽ check được như này kiểm tra tân trang này đó cái này chỉ mang tính tham khảo thôi bởi vì là nếu nó máy máy không phải nguyên bản thì cũng bình thường bởi vì đấy là những chiếc máy trả bảo hành của chính hãng chứ còn ví dụ như là máy uh, ờ, men vẫn ngon mà người ta lại thay uh, thay vỏ ấy, dựng ấy thì nó vẫn báo mà nguyên bản bình thường mà nó chứ không ngon đâu nhiều anh em thấy báo hàng tân trang sợ thực ra là nó báo hàng tân trang đấy mới là chuẩn chính hãng đây cái này còn nguyên bản nhá đó cái này cũng nguyên bản nhưng mà cái này chỉ mang tính tham khảo thôi bởi vì là mình nói lại này nhiều trường hợp nó sẽ báo là hình như là sản phẩm là tân trang cảnh báo ấy nhưng mà nếu là hàng tân trang mà nó báo đúng là hàng tân trang ấy thì chuẩn bởi vì đấy là hàng trả bảo hành hay là hàng của như là refobit của chính hãng thì nó mới báo là như vậy còn ví dụ như là nó mình chỉ lấy cái mê ra mình thay sang một con vỏ khác thì nó vẫn báo là như thế này mà chứ nó thay vỏ trên phần mềm đâu biết là thay vỏ đâu thế nhiều anh em thấy cái trường hợp mà nó lại báo là uh, sản phẩm này hình như là sản phẩm tân trang rất là sợ nhưng mà sản phẩm bị thay vỏ báo nguyên bản rất là sướng nên là sai lầm cái phần mềm này chỉ mang tính tham khảo nhá thì uh, đơn giản là mình chỉ muốn giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm này cho anh em biết thôi à, mình sẽ gửi cho anh em cái sản cái, cái clip mà cái sản phẩm này nó chơi game những game hot hiện tại những game khủng hiện tại để anh em biết là cái khả năng của nó sẽ là như thế nào đó thì hôm nay thì mình chỉ giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm này như vậy đó thì anh em có thể đặt mua sản phẩm này tại website của mình là mm.vn nào hoặc là anh em có thể chat ở Facebook ừ, bên mình hoặc là anh em có thể để lại số điện thoại ở comment video này thì mình sẽ ừ, liên hệ và sẽ ừ, ship hàng cho anh em thì bên mình có ship những sản phẩm này đến toàn quốc và ship COD đó nhận hàng anh em phải thanh toán nhá thì nếu anh em muốn xem trực tiếp và mua anh em nào ở Hải Phòng thì có thể qua bên mình là 170 lạch chay mình hiện tại mới chỉ mới chỉ có tại Hải Phòng thôi còn à, mình đang triển khai và sớm mở tại các tỉnh khác khi mà mình nhận được đơn hàng online từ các tỉnh đấy rất đông có một số tỉnh mình đang ngắm đến rồi thì mình sẽ mở được phục vụ anh em sớm nhất có thể đó thì hiện tại anh em à, mình có lại nữa là anh em muốn đặt hàng thì em lại vào website mà vn nha bên mình sẽ liên hệ và ship toàn quốc lên cho anh em sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán nước giá ấy, là chỉ hơn 7 triệu một chút thôi chi tiết anh em vào website là msm.vn và chỉ duy nhất cái màu này thôi nhá mình về hiện tại là 100 máy tầm 100 máy thì chỉ duy nhất cái màu này thôi không có màu xanh hay không có màu đen hay không có màu gì khác cả đó thì đây là sản phẩm nốt 10 này đó anh em nhìn nhá nốt 10 nhá để đủ bút biếc cái thứ này thì mình sẽ sớm gửi cho anh em cái clip là về cái trải nghiệm của sản phẩm này xem là như thế nào đó cảm ơn xem clip nhá nếu mà thấy hay ấy, thì chia sẻ mọi người xem và cho mình một like ủng hộ đó chào tạm biệt anh em